nói thật ra là đề ngày của chúng ta nếu mà anh em nào mà đánh đề ngày ngày hôm nay thì cái tỷ lệ ăn rất chi là thấp luôn ngày hôm trước thì nó về con 19 này hôm trước nữa thì nó về con 18 anh em nhé đó lô đề thì nó quay rất chi là ảo luôn về cái đường cầu đề thì chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta trên kênh vẫn chưa ăn được như về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ um, ăn được con 61 thôi anh em nhé ngày hôm nay lô khung của chúng ta chỉ ăn được con 61 ngày hôm qua thì chúng ta ăn được con 162 nháy anh em ạ đề lui của chúng ta thì đang là cái chạm 8 chạm 8 thì chúng ta vẫn chưa ra được thì chúng ta chỉ ăn được lô khung thôi 1661 thì ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì chúng ta cũng chọn vẹn được cả cặp 1661 này em nhé đó thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta mà lui được cái cặp lô 1661 này của chúng ta thì cũng chiến thắng ngày thứ nhất và ngày thứ hai anh em nhé ngày hôm qua thì chúng ta ăn được con 16 này và ngày hôm nay chúng ta ăn được con 61 đề của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta không được rực rỡ anh em ạ nhưng mà đề trên kênh của chúng ta thì chuyên về cái đề nuôi thôi thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình ngày mai thì anh em cũng để ý cho anh, mình là cặp 3883 này anh em nhé nó chạm 8 và 3883 này cá nhân của mình rất chi là kết đó số ok thì mình cũng cảm ơn 431 ờ, người đã like video cho mình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 thì trên Zalo của chúng ta thì chốt cho em là một cặp lô xiên 2 và dàn đề 10 số thì lại ăn ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần thì anh em nào mà có nhu cầu muốn kết bạn và giao lưu trực tiếp với kênh của mình thì anh em kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh anh em nhé đó 500k mãi mãi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 của người anh em mình thì ăn được uh, con lô 92 và bạch thủ lô 45 anh em nhé thì anh em có thể sang bên này chúng ta tham khảo thêm về cái đường cầu lô đề ngay còn kênh của mình thì chuyên chia sẻ cho anh em về cái um, chuyên chia sẻ cho anh em về cái đường cầu lô đề lui anh em ờ, lô đề ngày thì chúng ta sang bên này thì kênh nào nó chuẩn thì chúng ta tham khảo để chúng ta chơi còn kênh nào mà không tốt thì chúng ta có thể là tham khảo cả hai kênh rồi chúng ta lựa chọn ra để chúng ta vào anh em nhé đó kênh này của người anh em mình thì uh, chiến thắng được lô thôi ngày hôm nay thì ăn hai con lô là con 45 này và con 92 thì ăn được hai con lô đề thì nó quay như này thì rất chi là khó anh em ạ đề nó quay như này thì chúng ta rất chi là khó để mà bắt được nên là chúng ta lên lui về phần đề anh em nhé đó soi cầu 666 này đó đây là cái biểu tượng kênh biểu tượng kênh chúng ta vào chúng ta tham khảo cho mình anh em nhé ủng hộ kênh rồi ok thì à, anh em cũng để ý luôn đây cho mình mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đè lui của chúng ta chỉ có bốn số thôi ngày hôm nay thì mình sẽ kết hợp lô khung và đè lui tuần của ngày thứ ba anh em nhé thứ ba này ngày mùng 7 tháng 2 này ở giải 3 chúng ta kết hợp với lại giải 5 cho mình chúng ta lấy con số thứ hai giải 3 này và chúng ta lấy con số thứ ba giải 5 con này thì chúng ta lấy bóng anh em nhé 8 của chúng ta là 8 bóng 3 thì con 7 của chúng ta ghép sang con 8 và con 3 này cho mình đề lui tuần của chúng ta thứ ba này chạm 7 ghép lần lượt của chúng ta là 737 này và 787 chúng ta chỉ có bốn số thôi nó hơi gần nhau một chút anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em này cái đường cầu ngày hôm nay của chúng ta chỉ có bốn số thôi kết hợp với chạm thứ ba ngày mùng 7 tháng 2 này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đề về 37 thì chúng ta đã ăn được chạm 7 này và ăn thẳng con 37 này trong cái dàn 4 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày 14 tháng 2 này thì chúng ta có chạm 3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 đường cầu lô khung của chúng ta này lô khung của chúng ta này gần đây khá là ok phải không ạ lô khung của chúng ta ăn liên tục luôn thứ ba ngày mùng 7 tháng 2 này ở giải 3 chúng ta lấy hai con đầu tiên bộ số thứ ba và bộ số 6 hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau cho mình lô khung 3 ngày để chơi thứ tư này thứ năm này và thứ sáu cặp 474 mình sẽ đi test cho anh em này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 tiếp tục khi ăn xong thì ngày tiếp tục đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 21 tháng 2 thì chúng ta có cặp 54 và 45 để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 54 này 54 của chúng ta về giải tư này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 70 của chúng ta về dãy 7 này đó tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta đợi thứ ba tuần thì theo cái đường cầu lô khung này của mình thì mình test qua rồi thì nó cũng ăn lên ngày thứ ba nên là anh em nào mà nuôi thì chúng ta cũng chủ động vào cho mình anh em nhé đó lô cung của chúng ta thì khá là ok gần đây nó đang ăn thông gần một tuần rồi đó, anh em nào nuôi thì anh em hiểu phải không ạ tiếp tục thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 90 và 09 anh em nhé 90 và 09 đường cầu này của chúng ta thì khung ờ, 3 ngày cho mình thứ tư thứ năm thứ sáu anh em nhé cặp 0990 này đó trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé ngày hôm nay thì ờ, anh em nào mà đánh về cái lô đề ngày thì anh em để ý luôn đây cho mình này ngày hôm nay thì mình khá tiếc là con 77 bởi vì nó mới ra thì mình không thể bắt được anh em ạ đường cầu này chạy từ ngày thứ sáu anh em nhé lô đề ngày đấy giải tư và giải 5 này con 8 và con 9 này anh em có thể tham khảo trong buổi chiều ngày mai bắt bộ thôi đây cái đường cầu này chạy ngày mai là ngày thứ tư đấy anh em ạ hôm nay nó ra con 77 thì hơi bất ngờ thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 này để chơi cho ngày mùng 4 tháng 3 bộ đề 34 anh em nhé ngày mùng 4 tháng 3 của chúng ta thì đề về 43 này thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 34 này tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 13 này để chơi cho ngày mùng 5 tháng 3 Ngày mùng 5 tháng 3 của chúng ta đề về 18 thì chúng ta đã ăn trong cái bộ đề 13 này. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 14 này. Để chơi cho ngày mùng 6 tháng 3. Ngày mùng 6 tháng 3 của chúng ta đề về 19 thì ăn trong cái bộ đề 14 này em nhé. Thì tiếp tục lấy cái ngày của mùng 6 tháng 3 thì chúng ta có bộ đề 22 để chơi cho ngày mùng 7 tháng 3 này ngày mùng 7 tháng 3 của chúng ta đề 77 kép phải không ạ thì ăn trong bộ đề 22 thì ngày mai thì anh em có để ý cho mình về cái bộ đề là bộ đề 04 anh em à không 04 đó nó chạy ngày mai khá là đẹp tí nữa ở phần bình luận thì mình sẽ ghim lại cho anh em và chốt để cho anh em tham khảo anh em nhé trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái bộ đề để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày mai anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ ba và lô khung 3 ngày anh em nhé về cái đường cầu đề của chúng ta thì thêm cái chạm 6 cứng này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 trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé ngày mai thì cũng là cái ngày lễ ngày mùng 8 tháng 3 ngày phụ nữ Việt Nam thì mình cũng chúc tất cả chị em phụ nữ ở trên kênh của chúng ta có một ngày à, ờ, phụ nữ vui vẻ ấm áp bên gia đình và người thân anh em nhé thì mình cũng chúc ờ, mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống